Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay lại với kênh tiếng bóng đá cũng như kênh tiếng soi kèo nha anh em. Thì trong cái video lần này Tiến sẽ tiếp tục nhận định và phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu giữa cái thằng Fitnon, ờ, đó giữa cái thằng Fitnon ờ, cùng với Goma nha anh em. Đó, thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 23 ờ, giờ 45 đó vào tối ngày hôm nay. Thì những anh em nào mà đang uh, cần tìm một cái trang chơi uy tín cũng như có kinh nghiệm nhiều về banh bóng mà chưa có được một trang chơi uy tín thì hãy xem hết cái video này cũng như là tiến sẽ cho anh em xem về mã kèo của nhà cái này đó và giới thiệu cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất đó để cho anh em có thể thoải mái lựa chọn đầu tư các mã kèo mà anh em muốn trên cái trang à, rất là an toàn bảo mật luôn nhé anh em đó ok thì đây tiến cũng sẽ cho anh em xem qua về mã kèo của hai cái thằng này cũng như là sẽ giới thiệu cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất để anh em có thể đầu tư nha ok đây anh em thì hiện tại anh em nhìn vào màn hình có thấy đây chính là một cái trang chơi của nhà cái đã đưa ra đó à, đây là cái giải đấu à, à, có các giải đấu hàng đầu châu Âu từ các giải Á sang Âu cái giải nào cũng có hết anh em và những mắc kèo nó đưa ra rất là nhiều luôn đó ví dụ như trận đấu này cũng như là trận đấu tiến đã nhận định cho anh em này tiến sẽ nói qua về mã kèo ở trận đấu này trước nhá à, Fitnon sẽ à, chấp cái thằng AS truma ngay trên sân nhà của mình với mức chấp là 0.25 0.5 bên cạnh đó còn có mã kèo đồng nhưng mà anh em thấy không tuy là fit non ở kèo trên nhưng mà vẫn có mã kèo đồng cho anh em chơi mã kèo đồng anh em chịu khó là ăn ít chút xíu thôi bỏ một ăn 0.62 mã kèo đồng ăn ít nhưng mà nó an toàn kiểu như vậy đúng không anh em đấy bên cạnh đó thì à, cũng có mã kèo đồng ngay trong hiệp 1 này đó và fit fit non cũng sẽ chấp cái thằng Goma với mức chấp là 0.25 ở ngay trong hiệp 1 nếu anh em thích vào mã kèo này đó và tài xỉu của trận đấu này đó chính là 2.25 hai hòa và 1.75 à, đây là mã tài xỉu cả chặn còn trong hiệp 1 thì cũng có mã kèo tài xỉu là 0.75 và một hòa thì đây là các mã kèo mà nhà cái đã đưa ra ở cái thời điểm hiện tại đó và tiến cũng đã lên video nhận định phân tích cho anh em trận đấu này khá là sớm nên chưa có được nhiều cái mã kèo uh, trước giờ bóng lăn như là mã kèo thẻ kèo gốc này nọ nữa nhưng mà chắc chắn với anh em À, trước cái trận đấu này diễn ra tầm 7 tám tiếng đồng hồ nhà cái sẽ đưa lên đầy đủ các mã kèo hơn cho anh em chơi cũng như kèo thẻ kèo gốc này nọ các kiểu rồi đấy đó cho nên à, anh em nên có nên tạo một cái trang chơi như tiếng là nó ổn nhất đúng không anh em đó một cái sân chơi khá là lành mạnh luôn muốn chơi gì muốn muốn muốn uh, uh, cược mã nào đó ví dụ như anh em vào kèo xong anh em cũng thể bán kèo luôn đó kiểu như là thấy cái chặng đó nó không thơm anh em có thể bán chỉ bị chịu lỗ ít thôi lỗ 5 đến 10 phần trăm thôi đỏ hơn là phải thu đủ đúng không anh em đó ngoài ra nếu mà chặng này khó quá anh em có thể đợi bóng lăn tầm 5 10 phút 15 phút gì đó xem thế chặng diễn ra như thế nào xem chân hai đội bóng này đá như thế nào xong rồi anh em vào kèo cũng chưa muộn đúng không đó là cái cách mà chị Trinh Trang chủ động trong mọi việc luôn không có như chơi báo ngoài qua thầu qua cò trước ba bốn tiếng mà còn phải bị mất like mất cỏ khi chơi nữa đấy rất là phiền ok cho anh em thì anh em nên nhớ nhé những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi như tiếng này thì bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking đó có xài chuyển khoản online hoặc là anh em có phải sử dụng cái ví Momo thì mới có thể đăng ký một cái trang chơi như tiếng được nhá. đấy thì anh em nào thật sự cần cần có một cái trang như thế này tin tưởng thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em nếu như anh em có đủ hai cái điều kiện mà tiến vừa mới nói còn nếu như mà anh em nào mà sợ bị lừa hỏi tiếng nạp được không nạp được rồi rút không được rồi sao anh này nọ thì tốt nhất thì nên nét đi nên đừng có liên hệ làm gì mất thời gian hai bên thôi tiếng chỉ hỗ trợ cho những anh em nào mà thật sự cần một cái trang chơi tin tưởng tiếng đó ok chưa tiếng nói lại một lần duy nhất nữa nha muốn có một cái trang để chơi muốn tạo tài khoản trên trang chơi giống như tiến tiến sẽ hướng dẫn anh em nhiệt tình nhưng bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online internet banking đấy anh em hoặc là anh em phải có sử dụng cái ví momo để có thể uh, nạp vốn rút lãi trực tiếp trên cái số tài khoản của anh em cũng như trên cái ví Momo của anh em đó có một trong hai cái đó thôi có thể đăng ký một trang chơi thì nếu như anh em đủ điều kiện cứ liên hệ ngay cho Tiến số Zalo 0963 731 346 hoặc là anh em còn có thể liên hệ cho Tiến qua bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong cái video này đó mỗi cái video thì Tiến đều để dưới cái phần mô tả những cái thông tin của mình thông tin chính thức và thông tin cá nhân đó như Facebook nè, Telegram, Fanpage với TikTok anh em có thể liên hệ trực tiếp một trong bốn cái đường link này anh em chỉ cần ấn vào thôi sẽ liên hệ được ngay cho Tiến còn nếu không cứ liên hệ trực tiếp vào số zalo 0963 731 46 nhé và tiến cũng xin nói mạnh nhấn mạnh một câu nữa thật sự thật sự tin tưởng cần thì hãy liên hệ còn nếu như mà sợ bị lừa đó sợ bị lừa thì đừng có liên hệ mất thời gian cả hai bên tiến không có rảnh mà hỗ trợ giải thích cho anh em ok hiểu đó nếu như cần quan tâm thì chơi còn không thì thôi như thế nhá thì quay trở lại với tỷ lệ kèo này với những mã kèo mà Tiến vừa đọc cho anh em tham khảo của nhà cái đưa ra trước khi đưa sự lựa chọn mà ok nhất anh em hãy cùng Tiến đảo qua về à, hai cái về về hai cái phong độ cũng như cái lịch sử đối đầu hay là về cái thành tích của hai đội này trước nha anh em đấy thì trước tiên anh em nhìn vào phong độ có thể thấy này thằng fit non này nó chỉ nhận đúng một thất bại trước cái thằng Isaac mà thôi còn lại là nó có đến tổng cộng là à, nó có tổng cộng là 8 chiến thắng và một trận hòa ở 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó anh em thấy là một cái phong độ cực kỳ tốt của thằng fit non thì cái trận gần nhất anh em thấy này fit trận gần nhất trên sân nhà fit non nó cũng đã chấp cái thằng đội khách uh, One Will với mức chấp là 2.25 thì ở trận đấu này nó cũng đã hủy diệt cái thằng này với tỷ số là 5-1 đó một ờ, với cái những gì mà mà thằng non này đưa ra mã kèo chấp cho nó khá là yên tâm anh em đó khá là yên tâm khi mà fit non nằm ở cửa trên cho mọi cái mã kèo mà có nó thì à, nói cho những anh em chưa biết đây là cái, cái bảng xếp hạng cái bảng xếp hạng tại giải uh, vô địch quốc gia Hà Lan nhé anh em đó thì sau khi có trận thắng khá đậm trước cái thằng này thì nó đã vươn lên được ờ, được 67 điểm đó với 20 chiến thắng 7 hòa và một chỉ nhận một thất bại ở 28 vòng đấu gần nhất tại vô địch quốc gia Hà Lan mà thôi đó thì sau cái trận thắng 5-1 đó thì nó cũng đã củng cố lại chắc chắn cái ngôi vương của mình hơn đó và hiện tại nó đã bỏ, đã bỏ xa cái đội thứ nhì là 8 điểm cách biệt và gần như là nó đã đặt một chân một cái ngô vương vô địch ở cái giải vô địch quốc gia Hà Lan mùa này rồi anh em chắc chắn nó sẽ tập trung mọi lực lượng cho cái giải ờ, cúp C2 uh, ờ, vào đêm nay đúng không anh em để tiếp tục bước vào bán kết hiện tại chỉ mới là cái dòng tứ kết lượt đi tại cúp C2 châu Âu thôi nhé anh em đó một cái vị trí đứng đầu bảng xếp hạng vô địch quốc gia Hà Lan cũng như cái phong độ cực kỳ tốt ở những trận đấu thi đấu gần đây thì chắc chắn Goma sẽ là một cái đội bóng sẽ gặp khó đó một Roma dù cho thi đấu tại Sega một cái đội bóng một một cái quốc gia có nền tảng khá là mạnh đúng không anh em về thủ cũng như là về về à, công thì nó không hay lắm nhưng mà nói về thủ thì Serie chắc chắn là đứng đầu về cái giải đấu hàng đầu châu rồi nhưng chắc chắn là nó khi mà nó đầu với thằng Fitnon này đó cái đội mà đứng đầu bảng xếp hạng của đội Hà Lan chắc chắn sẽ rất khó khăn nhìn cho thầy trò cũng thầy trò của đội bóng Roma đấy và nhìn vào phong độ của Roma đội khách thì anh em có thấy này thằng Roma nó chỉ có được 6 chiến thắng 3 trận hòa ở 9 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường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 trong 5 trận sân nhà gần nhất trong đó có một trận thắng cực kỳ đậm là trận thắng 7-1 trước cái thằng Sata tại uh, uh, vòng 16 đội cúp uh, C2 châu Âu đấy phong độ cực kỳ tốt của Fitnon còn về đội khách về đội khách thì sao uh, đội khách Goma nó có bốn cái chiến làm khách gần nhất chỉ nhận duy nhất được một cái thắng lợi trước cái thằng uh, Torino mà thôi còn lại là hai trận hòa hai trận còn lại xin lỗi anh em còn lại là một trận hòa trước uh, Real Sociedad cho dù Real Sociedad chơi với thế thiếu người nhưng Goma vẫn không thắng được đó và hai trận còn lại là hai thất bại của Roma trước là vô với tỷ số 1-0 này rồi trước Cremonese với tỷ số là 1-2 một phong độ cũng không không tốt cho lắm khi mà những chiến làm khách của Roma gần đây gần như là là rất khó khăn đấy anh em đó và với những gì Tiến đã phân tích anh em hãy cùng Tiến đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu của hàng này đây thì trong lịch sử đối đầu hai này đã từng gặp nhau tổng cộng là ba lần nhé anh em đó đã từng gặp nhau tổng cộng là ba lần thì có hai lần tại cái giải ờ, cúp C2 châu Âu hai lần ở giải cúp C2 châu Âu vào cái năm 2015 thì ở trận lượt đi vào cái năm 2015 này Goma trên sân nhà đã hòa với Fitnon chỉ số một đều và ngược lại trên sân khách của Fitnon thì Goma đã xuất sắc đánh bại hàng này với tỷ số là 2-1 nhưng ở thời điểm này Fitnon nó còn là một đội bóng yếu nha anh em và Goma lúc này là một đội bóng mạnh nhưng ở thời điểm này Fitnon nó đã là một đội bóng cực kỳ mạnh tại giải vô địch quốc gia Hà Lan rồi nên chắc chắn sẽ không còn là cái bóng yếu dễ bị bắt nạn như cái trận này nữa đấy và mới đây nhất thì hai đội đã gặp nhau tại cái giải gọi tắt là cúp C3 châu Âu đó thì Roma đã đánh bại cái thằng Fitnom với tỷ số là 1-0 ngay trên sân nhà của mình thì hai đội hiện tại đã có dịp quay trở lại cái trận à, tứ kết lượt đi tại cúp C2 châu Âu trên sân nhà của Fitnon đó chính là trận mở màn thì chắc chắn à, là một trận đấu chắc chắn cũng sẽ kỳ à, cực kỳ hấp dẫn đó nhưng mà cũng Tiến cũng tin là sẽ có đôi phần khó khăn dành cho Roma khi mà phải làm khách trên sân nhà của Fitnon ở thời điểm này đấy và với những gì Tiến đã phân tích anh em hãy cùng Tiến đảo qua lại về tỷ lệ kèo của nhà cái đây thì hiện tại những tỷ lệ kèo của nhà cái cũng như kèo chấp kèo tài xỉu thì tiến sẽ chia sẻ cho anh em thêm đó chính là mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn hoặc là một đội ghi bàn hoặc là không có bàn thắng này đó cùng với đó là mã kèo lẻ hay chẵn này rồi bàn thắng đầu bàn thắng cuối nói chung là cực kỳ nhiều mã kèo cho anh em chơi đó cái lợi thế chơi trên trang anh em thấy ok không anh em cũng đừng quên nhé đừng quên muốn có một cái trang chơi như thế này cứ liên hệ ngay cho tiến nếu như anh em có một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là có xài ví momo cứ liên hệ trực tiếp cho tiến số zalo 097 09 à, cứ liên hệ trực tiếp số zalo của tiến 0963731346 hoặc là bốn cái đường link facebook tele hay là fanpage tiktok ở dưới phần mô tả trong video này đó tiến sẽ giúp đỡ anh em và hướng dẫn cho anh em tạo đăng ký một cái trang chơi cách vào vốn đặc cược như thế nào tiến sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em chỉ hướng dẫn cho những anh em nào mà thật sự cần thôi nhé còn sợ quá thì né ra đừng có liên hệ làm gì mất thời gian hai bên ok thì với những gì tiến đã phân tích vừa rồi những anh em anh em nào mà thật sự cũng là thua tha sao bờ ấy muốn gỡ gạt ấy muốn lấy những mặt kèo chuẩn hơn thì tốt nhất cứ liên hệ cho tiến đi tiến cũng sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm nhá ok thì tiến cũng sẽ chốt cho anh em các mã kèo như thế này để cho anh em có thể đầu tư thì tiến cũng xin nhắc lại chỉ là tham khảo thôi nha anh em vì hiện tại tiến chưa nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức của hàng này chưa biết được những cầu thủ quan trọng trụ cột của nó có chơi hay không đó chưa biết được những ai chấn thương chơi với sơ đồ gì chiến thuật gì nên chắc chắn sẽ không có gì chắc chắn là mã kèo này hết nha anh em đây tiến sẽ chốt cho anh em đó chính là cái mã kèo đội chủ nhà Fitnon chấp đồng nữa trong cái trận đấu này cùng với đó là anh em có thể đầu tư thêm cho tiến và mã kèo hai hòa trong cái cuộc đối đầu này thì tiến dự đoán trận này sẽ về với tỷ số là 21 dành cho Fitnon đó 21 dành cho Fitnon thì anh em cứ mạnh dạng đầu tư cho tiến hai mã này nếu như anh em thấy trùng máu hợp ý đúng không anh em anh em nên nhớ đây chỉ là tham khảo thôi nhé không có gì chắc chắn hết nhưng trước giờ bóng lăn tầm 2 tiếng thì một hai tiếng tiến sẽ sâu kỹ là các mã này khi mà nắm bắt được cái thông tin lực lượng của hàng này đó tiến sẽ đẩy lên nhóm những cái mã kèo nó chuẩn hơn lúc đó anh em chơi nó sẽ ok nó sẽ chất lượng và và dễ ăn hơn đó thì tốt nhất cứ liên hệ với tiến để vào nhóm đi để vào nhóm thì nhóm tiến hoàn toàn miễn phí chỉ cần anh em có số vốn ít nhất là một hai củ trở lên 5 10 15 củ càng tốt đó vài trăm thì có liên hệ không có giúp được gì đâu nhớ nhá đó cũng như là cần một trang chơi uy tín thì cũng liên hệ đi tiến sẽ hướng dẫn và giúp cho anh em nếu như anh em đủ điều kiện mà tiến đưa ra ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây đó anh em yêu quý tiến thấy nhận định của tiến hay hợp lý thì hãy ấn like để là một cái like ở cái video này đó và đừng có quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh theo dõi kênh này nè anh em kênh tiếng sâu kèo đó tiếng sâu kèo cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá nhé tiếng cũng chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe và luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư